có bạn bạn hỏi là cứ mỗi lần em tham gia những hội thảo về thì đa phần đều bị mất năng lượng em hỏi anh là có cách nào để em giữ cái năng lượng này nó được lâu không bản thân của tôi cách đây nhiều năm trước khi tôi tham gia rất nhiều hội thảo về thì đa phần là trong 3 ngày học tập đó cực kỳ năng lượng năng lượng đến nỗi gì là banh cả hội trường luôn nhảy nhót hô hào vân vân tuy nhiên là khi sau khi tôi trở về với công việc hàng ngày đó là tôi đi làm thuê thì cảm xúc nó lại đi xuống rất là nhanh thì ở trong video này tôi chỉ cho anh chị là những nguyên nhân nào mà chúng ta hay bị mất năng lượng và chúng ta dựa vào những cái vấn đề đó thì chúng ta biết cách giữ năng lượng làm sao cho phù hợp để chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó tươi đẹp hơn mời chị hãy xem video của tôi nhé cái thứ nhất mà tôi muốn ờ, chia sẻ cho anh chị đó chính là cái ờ, môi trường của chúng ta môi trường nó quyết định tư duy chúng ta Ờ, ví dụ là gì chúng ta đang sống ở trong môi trường là hàng ngày đi làm thuê đến công ty và làm rồi hết giờ về nhà về với vợ với con và chúng ta cứ quay vòng cuộc sống như vậy có khi là gì là chúng ta lại tiêu hao năng lượng qua những cái cuộc cãi vã với vợ mình với chồng mình chỉ vì miếng cơm manh áo làm sao để lo cho cuộc sống của gia đình của mình thì chúng ta hay bị tổn hao những năng lượng và rất nhiều cái sự tổn hao năng lượng khác à, ví dụ như là là anh chị em mình đi làm về là đi nhậu nhẹt với bạn bè của mình mọi người nghĩ là gì đi nhậu là chúng ta gì để xả stress đúng không tuy nhiên mỗi cuộc nhậu chúng ta lại mất rất nhiều năng lượng rất mệt mỏi hôm sau lại ngủ dậy muộn không muốn dậy luôn bởi vì chúng ta mất năng lượng như vậy nó làm cho cuộc sống của chúng ta nó tiêu cực nó đi xuống chất lượng sống giảm và tất cả những cái tư duy tích cực để chúng ta phát triển bản thân nhiều hơn nó lại bị cái sự năng lượng tần số thấp như vậy nó kìm hãm chúng ta đi xuống rất nhiều và sau đó là gì có người bạn lại bảo là à ngày mai có một chương trình rất hay để giúp cho chúng ta chuyển hóa được con người chúng ta thay vì chúng ta than vãn hàng ngày và sau đó chúng ta lại đến một cái hội thảo là trong 3 ngày thì chúng ta thấy là gì cái môi trường nó thay đổi hoàn toàn bối cảnh nó thay đổi hoàn toàn ví dụ chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh một cái môi trường nó bình thường như vậy và anh chị bước vào một cái khán phòng âm thanh rồi ánh sáng rồi là rất đông con người và sau đó gì hội thảo đó họ bảo anh chị nhảy anh chị vỗ tay anh chị hay hai phai người bên cạnh và sau đó gì anh chị thấy là gì à tại sao chúng ta lại không đến với cái môi trường này sớm hơn như vậy đúng không và sau đó họ chia sẻ cho anh chị em mình những cái điều tích cực trong cuộc sống hàng ngày những giải pháp để anh chị em mình thay đổi từng ngày từng giờ và những người thầy họ bảo chị về hãy thay đổi bản thân đi hãy áp dụng này đối với vợ của mình với chồng của mình ngay lập tức đó thì khi anh chị ở trong hội trường trong cái môi trường 3 ngày như vậy thì anh chị em mình thấy gì là à, mình đã trở thành một người hoàn toàn khác một con người hoàn toàn tích cực tôi sẽ phải thay đổi tôi phải thay đổi cuộc đời tôi tuy nhiên khi anh chị quay trở về với môi trường là buổi sáng thứ hai hàng tuần chủ tối chủ nhật thì về đến phòng và lại thấy mặt vợ mình mặt chồng mình rồi là con cái là chúng ta lại cảm xúc lại ùa về ngày mai chúng ta lại phải đi làm rồi và lại lo cơm áo gạo tiền cuộc sống hàng ngày nó chi phối chúng ta như vậy thì thì cảm xúc đâu mà tích cực <laughs> năng lượng đâu mà mà kéo lên thì cái môi trường nó ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều nó giúp cho năng lượng của chúng ta mạnh hay là giảm đi cho nên giải pháp là, là gì là anh chị em mình hãy chọn đúng môi trường nếu như anh chị em mình đang sống ở trong môi trường tiêu cực thì anh chị mình có thể là tham gia những cái môi trường tích cực có thể đến những cái chương trình hoặc đến những gặp gỡ những người thành công gặp gỡ những người họ có tư duy tích cực khi anh chị ngồi với họ đủ lâu tiếp xúc với họ đủ lâu tiếp xúc với môi trường tích cực đủ lâu thì tôi tin tưởng rằng chắc chắn anh chị em mình sẽ tích cực và cái tần số năng lượng của, của anh chị nó sẽ tăng lên rất là nhanh thì cũng có rất nhiều anh chị em và tham gia cái chương trình cà phê hàng tuần vào 3 buổi tối cùng với tôi và họ hay nhắn tin với tôi đó là gì cảm ơn tôi rất nhiều và học xong 3 ngày họ đã gì có tư duy mới thay đổi mới và khi họ chuyển hóa được như vậy thì tôi cực kỳ vui tuy nhiên là có những con người họ học xong họ chuyển hóa ngay và có những con người họ học và họ lại tiêu cực hơn các bạn nhé. đấy thì có rất nhiều người họ bảo là đi học những chương trình làm gì nó là đa cấp lừa đảo đấy thì họ nghĩ là à đây là một cái chương trình lừa đảo và họ sẽ nghĩ là gì lừa đảo lừa đảo khi anh chị nghĩ như vậy thì cái tần số của chị nó đi xuống cho nên chúng ta hãy thay đổi từ những cái suy nghĩ bên trong của mình cái vấn đề số 2 mà nó ảnh hưởng đến cái tần số năng lượng của anh chị đó chính là ngôn ngữ cơ thể ngôn ngữ cơ thể nó ảnh hưởng rất lớn đến cái năng lượng của chúng ta ví dụ như sau là ví dụ là uh, tôi ngồi tôi học đúng không và tôi hay chống tay của tôi cúi cúi xuống như này thì cái cảm xúc của tôi gì là tôi đang không muốn tiếp nhận tôi rất là mệt mỏi hoặc là tôi ngồi tôi học hoặc là tôi ngồi tôi xem ai đó nói chuyện với tôi thì tôi khoanh tay lại như này là theo anh chị đây là gì chúng ta có xu hướng chống đối hay là chúng ta có xu hướng tích cực để chúng ta gì tiếp nhận những cái mới đó. hoặc là số 3 các bạn ý ở bên ngoài kia đúng không có những con người họ thất bại họ đi với một phong thái đó là gì chân luôn chân luôn quẹt xuống đất quẹt xuống đất và mặt họ luôn cúi gầm thì chắc chắn là gì cái tần số năng lượng của họ đang cực kỳ xấu đang cực kỳ thấp đó. tức là họ đang nghĩ rất tiêu cực họ gặp phải một chuyện gì đó họ không đứng dậy được và họ đi với một cái phong thái là gì sự thất bại đang ùa đến đối với tôi tôi sẽ không ai giúp đỡ và tôi sẽ mất tất cả những người bạn và cuộc đời của tôi đi xuống vực thẳm thì cái ngôn ngữ có thể nó ảnh hưởng đến với cái cuộc sống đến cái năng lượng của chúng ta nó cực kỳ lớn ví dụ tôi đang làm đoạn video này với chị thì bao giờ cái khuôn mặt của tôi cũng gì một là gì luôn phải tươi cười và niềm nở khi chị mỉm cười thì chắc chắn những người bạn của mình họ cũng sẽ mỉm cười đối với chị đúng không là chúng ta hãy gì luyện cái ngôn ngữ cơ thể một là dáng đi đứng làm sao cho gì đúng tác phong nhanh nhẹn và cái biểu cảm khuôn mặt chúng ta gì hãy luôn mỉm cười với cuộc đời này anh à, chị biết là gì chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi tại sao chúng ta lại lại không mỉm cười với cuộc đời của mình chúng ta lại chọn đi nối đi dương đó là sự tiêu cực cho đến cái số 2 đó là cái ngôn ngữ cơ thể nó ảnh hưởng đến với chúng ta rất lớn và trong những chương trình đào tạo phát triển bản thân của tôi thì tôi có những cái module để giúp cho quý anh chị làm sao để thay đổi ngôn ngữ cơ thể một cách linh hoạt luôn hướng tới luôn tích cực và trên đây là hai cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng đến cái tần số ảnh hưởng đến năng lượng của anh chị nó quyết định là anh chị tích cực hay là tiêu cực còn rất nhiều những nguyên nhân khác vì thời lượng của video không cho phép nên tôi chỉ tập trung vào hai cái vấn đề chính này thôi và chắc chắn tôi sẽ dành rất nhiều thời gian để tôi chia sẻ cho anh chị em mình về cái tần số năng lượng của con người chúng ta làm sao để chúng ta tích cực hơn vui vẻ hơn với cuộc sống của chúng ta và anh chị hãy đón nhận những video tiếp theo của tôi về năng lượng nhé và anh chị em mình thấy đoạn video này hay giá trị anh chị em mình nhớ đăng ký kênh của tôi là phạm thanh bình follow tôi ở trên các nền tảng khác nhau là Facebook Phạm Thanh Bình, Fanpage là Phạm Thanh Bình, TikTok là Phạm Thanh Bình hoặc là YouTube là Phạm Thanh Bình và rất nhiều nền tảng khác nhau. Cuối cùng là tôi chúc anh chị có một năng lượng tích cực hàng ngày. Xin chào và hẹn lại chị ở trong những video tiếp theo của tôi.